Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Ốc Ngố Thì trong series 1 của chúng ta có rất là nhiều SCP đáng chú ý Hoặc cũng có một số SCP đáng yêu như là SCP-999, Best Sò Lam, Lý Liều, SCP khá là châu bò 682 Một SCP có thể biến thế giới chúng ta thành một bộ phim Hollywood Đó chính là SCP-008 Biến người thành Jumbai May mà nó không rơi vào tay những anh Ấn Độ Nó sẽ thành một bộ phim Holy Shit Lại có một SCP thuộc series 1 nhưng mà lại nằm bên Minecraft bị các bạn lôi vào SCP chính thống đó chính là SCP-096 V3 các bạn từng cãi nhau động trời trên kênh của tôi là SCP-096 V3 mới là SCP mạnh nhất trong vũ trụ SCP chính thống à... ok mình không dám bàn cãi gì với bạn nữa mất công các bạn chửi nhiều quá mình xót của mình hết mệt và hôm nay sẽ là một video về top 10 SCP nguy hiểm nhất trong series 1 video chỉ mang tính khách quan nên các bạn có thể nêu quan điểm của mình ở dưới phần comment mọi người nha các bạn hãy nhớ là SCP nguy hiểm nhất chứ không phải là mạnh nhất trong series 1 mọi người và đầu tiên đó chính là SCP-682 con bò sát bắt tử nó cũng khá là châu bò và rất là nguy hiểm được phân loại quản thúc là cây tờ The female is only using us. in a sense. I am one. How? With this? The longer we are contained, the greater the chance that we should meet again. You have shown me so much, and I am still learning. Humanity is not high-minded in selfishness and ambition, but beyond binary. They had much to learn, given time. I can collate my findings. And help you as well. Illegal. Would mean our mutual destruction. Would you not rather coexist? Why do you insist on achieving? Ngoại hình của SCP-682 là một loài bò sát vẫn chưa rõ nguồn gốc của nó là gì, nhưng theo thông tin, nó là đứa con của vua Scarlet và bảy cô dâu trong nghi thức của ông ta. Tên con nhà tông không giống lông cũng giống cấm Bản chất của SCP-682 cực kỳ hung hăng và nguy hiểm Luôn luôn thù địch mọi thứ có sự sống Dù là ngọn cỏ ven đường thì nó cũng ghét nữa Ngoài khả năng ghét vu vơ tất cả mọi thứ trên đời này Nó là một sinh vật bất tử Luôn thích nghi với môi trường chiến đấu hiện tại Khả năng hồi phục vết thương của nó là rất nhanh Chỉ mất vài giây để hồi phục những vết thương nhẹ Điều tệ hơn là SCP-682 rất thông minh nên nó luôn luôn suy nghĩ tìm cách nào để thoát khỏi phòng quản thúc của nó. Ảnh gần đây nhất của SCP-682 bị tổ chức bắt giữ lại và lại đưa nó về quản thúc với môi trường axit 24 trên 7 luôn luôn được giám sát cẩn thận để tránh trường hợp nó trốn khỏi tổ chức một lần nữa. SCP thứ hai là SCP-106 cũng phân loại là cater rất là khó quản thúc SCP-106 là người đàn ông được bao phủ bởi những chất nhầy nhụa giống như là trong một quá trình phân hủy của người chết, ông ta không phải là một SCP quá nhanh nhẹn, nhưng ông ta có khả năng đi xuyên tường. SCP-106 có thể tạo ra chiều không gian riêng của mình để bắt các nạn nhân vào đó. Một sự việc rất đáng sợ, ông ta có thể hành hạ nạn nhân của mình sau đó là giết nạn nhân trước khi mang ra thế giới bên ngoài. Khi mang nạn nhân ra thì chỉ còn là những bộ phận riêng lẻ do sự ăn mòn của chất nhầy trên cơ thể của ông ta rất mạnh, có thể bào mòn gần như mọi vật liệu hiện tại của con người nên quản thúc SCP này rất khó khăn. Đã trải qua nhiều lần thay đổi phương pháp quản thúc mới đưa ra được một phương pháp quản thúc cuối cùng phù hợp để quản thúc ông ta. SCP thứ ba là một SCP khá là nổi tiếng ở Việt Nam và cái tên của nó khá là đồ ăn SCP-173 tượng điêu khắc được văn loại quản thúc là Hercules. Cái tên mà ở Việt Nam các bạn hay gọi đó chính là Củ Lạc 173. SCP-173 là một bức tượng điêu khắc có khả năng dịch chuyển tới mục tiêu để bẻ cổ đối tượng nếu mà đối tượng không nhìn trực tiếp vào nó. SCP-173 cũng đã từng khiến SCP-682 gãy cổ phải bắt buộc mọc thêm mắt để nhìn trực tiếp vào SCP-173 để tránh trường hợp nó bẻ cổ yêu mình một lần nữa. Tính tình của SCP-173 dựa trên hành động của nó thì cho thấy nó cũng rất là hung hăng. Cách quản thúc nó thì cần ba người quan sát thay nhau chớp mắt, chỉ cần chớp mắt sai một nhịp thì có lẽ là ba người phải trả giá một cái rất là đắt. Tiếp theo, SCP-096, người đàn ông nhút nhát, được phân loại quản thúc là Eculis. 096 là một người đàn ông có chiều cao ngoại cỡ 2,38m với làn da trắng đầu chọc như những anh hay nói đạo lý trên tiktok có thể nhiều bạn nói SCP-096 không quá nguy hiểm đối với những người mà chưa nhìn thấy mặt SCP này còn ngược lại vô tình hay là cố tình nhìn thấy SCP này á nó sẽ cố gắng giết chết người đó mà cái tỷ lệ sống sót của người mà thấy mặt SCP-096 chỉ là 1% nếu mà có thoát được thì cũng chỉ một thời gian sau thôi nó lại tiếp tục tìm tới dù bạn ở đâu đi nữa nó không cần định vị nó vẫn biết bạn ở đâu do cái cảm giác của nó và nếu các bạn quá cô đơn hay là quá tuổi thân cảm thấy mình một mình không ai theo đuổi mình các bạn có thể nhìn mặt SCP-096 một lần thì nó sẽ theo đuổi các bạn suốt đời cho đến khi bạn chết cái đó là mình nói đùa đấy đối với lúc bình thường thì SCP-096 rất là ngoan ngoãn không hề phá phách một cái gì cả nó chỉ ngồi trong một góc đi tới đi lui trong phòng quản thúc nên việc quản thúc SCP này cũng không quá khó khăn trừ khi nào có người nhìn thấy mặt nó thì là đại loạn xảy ra rồi. SCP thứ năm cũng là SCP cuối cùng trong cái video hôm nay của chúng ta là một tên bác sĩ sống hàng thế kỷ nghe vằn hai chữ y không mọi người quá hay luôn đó là SCP-049 với một sự hiểu biết và yêu khoa học đến mức điên cuồng SCP-049 là một thực thể dạng người có chiều cao là 1m9 Ông ta có thể nói được nhiều thứ tiếng khác nhau nhưng những ngôn ngữ ông ta dùng á thường là xu hướng nó sẽ là Trung Cổ. Ông ta thì luôn luôn trong một bộ trang phục bác sĩ dịch hạch ở thời Trung Cổ SCP-049 cũng đã có rất nhiều công sức trong sự việc phòng chống bệnh dịch hạch ngày xưa. Nhưng cho đến bây giờ, những tác phẩm của SCP này là cố gắng hồi sinh những người đã chết. Sau khi hồi sinh lại dưới tay SCP-049 sẽ là SCP-0492 những thực thể này rất là hung hăng và tàn bạo, với sức mạnh vượt trội hơn người bình thường, luôn luôn lắng nghe lời của SCP-049. Hắn ta nếu có cả một đạo quân scp 0492 á, thì các bạn có thể tưởng tượng ông ta nguy hiểm đến mức nào rồi đó. Nhưng là thật sự rất là may mắn, Hiện tại ông ta đã tự nguyện giao nộp bản thân mình cho tổ chức Nếu các bạn thích video này để lại một like, một subscribe cho kênh của mình nha Nếu mà được 10k view và 500 like, ốc sẽ làm uh, top 5 SCP dễ thương nhất cửa SCP mọi người nha Mong các bạn ủng hộ kênh trong thời gian sắp tới Hiện tại ông bắt đầu làm bên tiktok thêm để kiếm thêm một lượng view ổn định để ờ, nuôi bản thân và nuôi kênh youtube Các bạn có thể gõ trên tiktok để tìm kiếm ờ, kênh của mình là A Còng Ốc Ngố Ghi Liền Không Hoa nhé Bây giờ đến đây là kết thúc cảm ơn mọi người đã xem với lại một like, một subscribe cho kênh của ông Tạm biệt mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ